cho em nhá cho em nhá bro cho em cho em cho em cho em cho em đi mà cho em đi mà cho em cho em về đây về đây cũng, cũng gọi là có có thờ có thiên đó mà dịch mà dịch mà chắc uh, năm nay không đi được đâu dịch mà chết rồi chết chết chết chết chết chết chết chết à game này ra spot anh em ơi có thằng nó đòi kìa swap kìa ở đâu anh hiểu anh rồi. mà anh đòi swap mà <laughs> thủ lao thịt vậy sao em bảo wow, we are one charm one charm lia lê nó nó hết sức rồi hết nước rồi hết nước chấm luôn rồi nó không trả lời biết lục nó cho đi mít à ơ sao lại đi mít đi mít duy đi mít mà à? ơ kìa à, ai ai cho đi mít anh em thằng lắc cho rồi azana cho rồi Holy shit, em đi top à? Em là nãy đi top à? Anh biết anh limit không? Biết, ui giời, trình, top cao lắm Bún riêu cua Bún riêu cua, yeah Yeah, bò Giò tai Yeah, có uống. hết, có hết Bún riêu, bún gì cũng có Bún riêu uh, chả lá lốt Có hết, có hết, chả lá lót là có hết tất cả 的 riêu là cua đấy bánh đa cua với lốp riêu ai ăn chả lốp riêu ăn chả lốp bình thường đòn thì lốp à! mày đừng có mà bắt nạt tao đúng có đúng anh hiếu đúng ờ được anh hiếu quá anh hiếu ấy Chuyện chuyện chu chi Vớ vẩn Nó hồi quy đùa Cái quy đã mười mấy giây thì không vào sớm Gì Chuyện chuyện chuyện chuyện Mẹ Eco không lát anh hiểu ơi ừ, Ok ok ấy ấy ấy Ghê à ai à Hố xanh Mày tưởng mày PK hay Mày tưởng mày PK ghê Thế là mày nhầm người rồi Nhầm người rồi Nhầm người rồi Ăn nhà Đánh cho nó hiểu cái vấn đề luôn Hiểu cái con người mình luôn Quá hay Cho em cho em À 3 phút không có mạng nào lại lấy đâu ra bây giờ đây. Cho em nhá, cho em nhá bro. Thế nhở. Cho em đi. Cho em đi. Em xuống hết rồi. Xuống tới nơi không cho là không cho Con người chứ phải con cú đâu mà kỳ thế nhở Phải lo cho anh hiểu Thằng này vừa tải rồi Làm làm gì có ai mà đánh ly tốt anh em Tải rồi Cụ này cụ này tải rồi Tìm ngon thế nhở Sao U UPK, UPK. Vô. Vô. Uhm. Ừ. Máu. Ok chưa? Yugo, Yugo. Cao thích căng thẳng thế, cao thích cái sờ mớp à? À, cao thích 100, cao một cha anh em à. Yugo. Cao một cha anh em à. Au au au au ơi Đi về Hi Ê ê ê ê Không không có làm như thế An enemy has been slain. Chiêu chu chi Kiểu căng thế nhở Căng chi chu chi Cày thế Cày thế nhở Ông cay anh nhiều cay thế nhở Mình không có thực lực thì mình không việc gì phải buồn ừ. ra à, vừa tha mà vừa đau tay địt mẹ <laughs> Làm thế You, uh, you cần mi giúp không mi ram Ram no Yeah dạ, ram ramin I ai à, I go uh, go meet Ok ok Ok Echo echo echo You, you go. You đừng có láo you đừng có láo Chết Tại chưa Tại chưa Chín chín chút chi tào lao tào lao không tào lao đi xin tiktok mấy anh em nó đi xin một like này lên kiếm răng cưa à chơi em chơi lên kiếm răng cưa đủ à Âu ơi, xin lỗi Ghê đây ghê đấy bro Thôi về anh em ơi khỏe thế nhở cho em cho em cho em cho em cho em đi mà cho em đi mà làm ơn đấy ừ cảm ơn cảm ơn nhiều cũng phải như thế chứ giúp giúp một lao nè không mày cứ me giết tao thôi anh ai giết tao thôi ok ok lát lên anh giết được lát lên giết lát luôn ok ok chị ơi ok chị ơi à, nhưng mà giờ anh đi với hai mạng sau lên được đây bọn trung quốc ở đánh chắc quá khó biết mình mấy hai chục mạng quá mọi người ơi ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai Má mày Vô Vô, uh, vô, vô tốt đi Tốt đi anh biết chưa Ra nè, ra nè, ra nè, ra nè Chạy, chạy tốt luôn đi, đảo tốt luôn đi Ê, anh lên anh bút máu cho Đi lên này nhau nhiều ấy Đây, đây, anh đây, anh đây Thôi bỏ đi, bít quay kìa Phạm à Anh ăn đồng anh, ăn đồng anh à, Cứ lên tốt đi, cứ lên đi Để đây anh lo được 家猫们见识一下什么才是真正的爪子。 em ơi em ơi anh đau mất rồi Anh ghen gì gì đó ơi cái gì đấy anh cái gì đấy à anh ơi unstoppable. cái gì đấy anh đạt ơi Double kill Triple kill Ok, ok Over Ok chưa, ok chưa, ok với con đi tốt chưa Em ơi Tải liền, tải liền Tải ok anh đạt nhá mời người yêu là dở luôn võ luôn đi luôn tại à, có người có bạn nè biết có ngày mày chết thằng ai chốc dưới rồi ai chốc dưới rồi em ơi có một uh, một cái đó biết biết biết biết hết ok ok ok biết hết con thử ờ, anh cát anh anh không phải là caster anh chỉ gọi là livestream gọi là cổ động viên thôi nhá đừng có biết cát đâu mà tháo tháo nha em đây bạn này ừ đang đang kiếm xe khác này bạn bạn cảm thấy anh em ngồi kiếm nhé cố kiếm ở trong cái phần mod ấy bạn à nhưng mà cái xe in game là không phải lo không, phải lo anh em đừng có lo gì, gì hết á kim cương mà gia nhập Genji thì vẫn gia nhập Genji anh em gia nhập Genji theo dạng cho em cho em để Productor cho content mà anh em không phải là dân thủ chuyên nghiệp đâu mà người ấy. Ai à. Đồ này phóng quy mạnh lắm. Bây giờ lên cái uh, lên lên cái này là theo như uh, ờ, như ly Trung Quốc nói chơi nha anh em. Vọng âm với lại Ôi, là cảm anh Đạt anh ơi, cảm ơn anh Đạt nhá. Pháp. Cảm ơn anh. Đang ờ. nhiều, Cái đồ mà mình đang lên á là cái đồ đang trend của Trung Quốc. Nó khác với cái đồ mình lên, nó khác với đồ mình lên đúng không ạ? thường mình lên là cũng không phải lên đồ như này. gia nhập Genji anh làm những gì thì anh á nhà sáng tạo nội dung đấy mọi người nhà sáng tạo nội dung đấy có nội dung gì mình sáng tạo ra để mình uh, giúp cho team thì sáng tạo về cho ai nghe mà ví dụ như kiểu mình sẽ collab với một vài game thủ chuyên nghiệp đua rank có thể là trời ơi anh em nó về dễ sợ đẩy anh em, em về quá Genji các kiểu đấy đi với ba mà anh chết ai là không quan trọng điều đấy là không quan trọng không quan trọng là mình chết bao nhiêu quan trọng là mình cống hiến cái gì cho game này quan trọng gì 29 điểm trời ơi à. không thể nào mà ăn được 20 mạng anh ơi